Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng báo giá chiếc xe à, Innova à, G đời 2006 Biển số 62A11296 Giá tiền bán 238 triệu phiên bản G Xe cực kỳ đẹp gia đình không kinh doanh dịch vụ nha Anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Số điện thoại 0919 243566 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Sơn Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi. Giá tiền chào bán dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu. Hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc xe Toyota Nova đủ loại. Các anh chị nào có nhu cầu kết nối mua bán thêm cũng như là có nhu cầu mua về sử dụng hoặc mua cho anh em bạn bè người thân thì hãy gọi liền số điện thoại của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 24 chiếc xe này giá 238 triệu năm sản xuất 2006 phiên bản G xe gia đình phiên bản G thì đủ đồ hết cho các anh chị nha có cảm biến lùi à, mâm 15 hai dàn lạnh rin à, đầy đủ đồ à, thắng ABS vỏ lớp khá là mới anh chị nào à, kết nối làm thêm cộng tác viên thì chúng ta à, xem video và bấm vào nút đăng ký có phải màn hình thì hàng tháng cửa hàng về xe nhiều thì các anh chị có bấm đăng ký thì kênh sẽ thông báo tới anh chị biết là có xe mới về nha vì hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe các anh chị nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới chiếc xe này của mình cực kỳ đẹp nha các anh chị không kinh doanh qua dịch vụ phiên bản G năm 2006 à, xe đã bọc ghế bọc sàn bọc la phong à, cái bản G thì đầy đủ hết anh chị nhé đầy đủ hết anh chị nào à, liên hệ liền thì gọi số zalo lân ngọc 0919243566 nha lưu ý là nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới các anh chị nha kênh sẽ gửi thông báo về cho các anh chị nếu các anh chị có bấm đăng ký à, vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe anh chị nào không bấm đăng ký thì chúng ta không có được cái cái à, thông tin của cửa hàng và đồng thời cửa hàng ô tô Lương Ngọc hôm nay cũng sẽ cung cấp cho các anh chị rất nhiều xe để về bán nha đây các anh chị xem sùng chỉ nắp nách riêng cực kỳ đặc biệt nhất là gầm máy cực kỳ êm đó bản G mình thì có ABS nha đây thắng ABS à anh chị nhìn đây rồi chúng ta nhớ bấm vào đăng ký vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được các anh chị vừa xem vừa chia sẻ video cũng được anh chị nào chia sẻ nhiều thì bán nhiều thu nhập nhiều anh chị nào chia sẻ ít thì bán ít à, thu nhập ít đây hàng tháng cửa hàng cung cấp cho anh chị rất nhiều xe cưa chuyên mua bán trao đổi các dòng xe các anh chị giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc mua cũng như giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc bán đều có hoa hồng như nhau à, cách thức làm để chia sẻ YouTube trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình và đồng thời để lại số điện thoại của các anh chị trên à, thông tin chia sẻ sau khi bạn bè các anh chị gọi đến các anh chị các anh chị chụp lại số điện thoại của bạn bè anh chị gửi qua Zalo cho cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai sẽ tự liên hệ với khách hàng và sau khi giao dịch mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản thanh toán ờ, tiền hoa hồng cho các anh chị qua hình thức chuyển khoản mà các anh chị không cần phải đến xem trực tiếp cũng như không cần phải bỏ vốn bỏ công ra để mà dọn xe đây chúng ta xem xe lượt một vòng ờ, ngoài nữa nhé biển số 62 11296 238 triệu Toyota Innova G xe gia đình xe mới đăng kiểm các anh chị nha mới đăng kiểm đóng phí đường bộ đây xe này của mình là xe G xe gia đình không có kinh doanh dịch vụ như các anh chị nha không có khoang đục giống như xe dịch vụ taxi gầm máy rất là êm luôn nha các chị nhìn cần số mình giờ còn đẹp như thế này tay lái nè à. đó cần số tay lái đẹp đồ mũ nè mới can chỉ có 238 triệu thôi hợp tình hợp lý bao rút hồ sơ nữa cho các anh chị nha giá mùa dịch nhanh tay liên hệ liền với cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai số 0919243566 à, các chị nhìn nè chỉ nắp sùng cửa nè rất là đẹp luôn à, nhớ số điện thoại cửa hàng 0919243566 nha chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha các anh chị vừa xem vừa bấm đăng ký vừa xem vừa chia sẻ cũng được à, nhớ là cửa hàng luôn cung cấp xe cho các anh chị bán à, số lượng à, không hạn chế nha và số lượng anh chị cộng tác viên cũng không hạn chế chúng ta chi cập nhiều chia sẻ nhiều bán nhiều thì kiếm thu nhập nhiều còn chúng ta chi cập ít chia sẻ ít thì chúng ta bán ít à, hãy nhớ bấm vào nút đăng ký để cửa hàng thông báo tin nhắn là có xe mới về các anh chị nhé vừa xem vừa bấm đăng ký và vừa xem vừa bấm chia sẻ cũng được à. các anh chị làm cộng tác viên cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như là không cần phải à, à, đến à, làm trực tiếp mà chúng ta làm qua hình thức từ xa làm trên điện thoại đơn giản là chúng ta chỉ có à, chỉ có xem video rồi bấm à, thích xe nào bán và chia sẻ xe đó mà thôi không cần phải à, à, bỏ vốn ra nhiều bỏ công ra nhiều à, đơn giản cửa hàng của tôi Lương Ngọc đã dọn xe đẹp cung cấp xe cho các anh chị bán báo giá tốt cho các anh chị về bán kiếm lời cũng như các anh chị giới thiệu thêm cho bạn bè cùng mua hoặc là À, các anh chị mua trực tiếp sẽ gọi liền cho cửa hàng Lê Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 nha chiếc xe này vỏ lớp lòng dè đồ mới can nha các anh chị nha xe cực kỳ đẹp luôn 2006 phiên bản G xe gia đình xe không kinh doanh dịch vụ 238 triệu bao rút hồ sơ các anh chị xem cái gầm máy đẹp lắm mới can xà beng luôn chưa rửa nha các anh chị chưa rửa rất là đẹp à, cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai quay trong kho thì hơi chật chút nó quay sơ lược chúng ta nhắm có muốn biết xem thông tin thì gọi trực tiếp cho Lương Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 nha đây các anh chị xem nè đời này mà lồng gà đẹp mới can à gà máy mới can vỏ lớp khá là đều mình thùng thẳng đo nha không kinh doanh dịch vụ nha đây vỏ lớp khá là mới đây, ABS tôn à, đẹp cực kỳ các anh chị ơi một chiếc xe gia đình phiên bản G giá này hợp lý mua về kinh doanh vừa đi vừa bán lại cũng đỡ lỗ nha cửa hàng cung cấp xe cực kỳ giá hợp lý chất lượng cho các anh chị về xài cũng như các anh chị về bán rồi xin nhắc lại 62A 11296 238 triệu Toyota Innova phiên bản G xe gia đình không kinh doanh dịch vụ nha không lỗi nha anh chị nào nhanh tay chốt thì gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai à, rất hoan nghênh mở điện thoại 24 trên 24 nếu anh chị nào gọi liền cũng như các anh chị nhớ lưu số điện thoại vào hoặc là chúng ta bấm vào nút đăng ký để được cập nhật xe mới liên tục qua hình thức tin, à, tin nhắn thông báo tới cho các anh chị là có xe mới về hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe nha ta cập nhật nhiều chia sẻ nhiều bán nhiều à, không cần phải trình độ bằng cấp không cần phải vốn liếng không cần phải à, à, nói chung là không cần phải phải phải đầu tư chỉ cần người xem bấm chia sẻ đăng ký hơn thì bán một vài chiếc cũng có hoa hồng cũng có vui à, làm thêm không mất mát gì hết chúng ta bấm chia sẻ và bán thôi rất là dễ kiếm tiền rất đơn giản à, không làm được thì chúng ta xem cho vui cũng không có chửi ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cũng như là chửi thầm cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chỉ muốn à, đem cái à, khả năng của mình là lợi nhuận à, chia đều cho anh chị nếu các anh chị nào có nhà hứng làm thêm chứ không có mục đích gì khác à, cửa hàng của tôi Đăng Ngọc Nay cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian à, ngồi xem và chia sẻ cho Lân Ngọc Đồng Nai và nhớ bấm đăng ký kênh trước khi tắt máy xin nhắc lại biển số 60A 11296 Toyota Innova G năm xuất 2006 xe gia đình giá tiền chào bán là 238 à, triệu nhớ bấm đăng ký trước khi cấp máy và nhớ bấm chia sẻ để bán thêm cùng ô tô Lân Ngọc Nai Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai à, chúc các anh chị tháng này bán nhiều hơn tháng trước và kiếm nhiều thật nhiều thu nhập từ ô tô Ngọc Nay và lưu ý là như trước khi cấp máy chúng ta bấm đăng ký và chia sẻ à, xin chào và hẹn gặp lại xe sau